Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, vừa về được chiếc xe Toyota Vios Năm sản xuất cuối 2014 Biển số 51A 89349 Chiếc xe này à, là chiếc xe máy 1.3 Siêu tiết kiệm nhiên liệu nha các anh chị 100 cây khoảng 5 lít xăng mà thôi Xe gia đình không có à, kinh doanh dịch vụ không phải à, à, xe taxi hay là xe kinh doanh nha anh chị mua xe này anh chị cứ dẫn thợ thầy tới xem thoải mái giá tiền chào bán là 325 triệu anh chị nào thích chiếc xe này kết nối cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai xe này chủ mua mới tại hãng các anh chị cứ mua xem uh, test hãng và uh, dẫn thợ tới coi uh, bao cho các anh chị là không phải xe taxi hoặc xe dịch vụ nha máy 1.3 chủ đặt hãng mua mới giá tiền chào bán là 325 triệu chiếc xe rin hơn 90 phần trăm chúng ta xem sơ lược bên ngoài xe đi bên ngoài xe là màu sơn xe à, ghi vàng các anh chị xem hết sơ lược nha đây thắng đĩa à, xe này à, máy nổ êm như xe đạp điện luôn nha các anh chị chúng ta xem tham khảo bên trong nha cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai số điện thoại liên hệ 0919 24 3566 à, cửa hàng chuyên mua bán trao đổi các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng từ à, 4 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền từ 50 triệu cho đến 500 triệu đồng hàng tháng cửa hàng ô tô Ngọc Đồng Nai về đủ loại xe khoảng 450 chiếc xe đủ loại các anh chị nào à, có nhu cầu mua hoặc kết nối vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta xem rất nhiều xe đang bán trên trang cá nhân à, của YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chiếc xe này gia đình mua mới tại hãng các anh chị xem các đường nét chỉ nha nó riêng cực kỳ luôn mà đặc biệt nó là máy 1.3 nha các anh chị nha máy 1.3 đây các anh chị nào coi năm sản sức Toyota Vios máy 1.3 năm 2014 xe này phải nói là zin dữ dội nha đúng màu sơn zin trong hãng ra không phải là dòng xe taxi sơn lại nha anh chị nào mua xe này à, test hãng mà có xin nói có kinh doanh là hàng tôi Lan Ngọc sẽ đền cho các anh chị một đền một nha yên tâm nha chiếc xe bộ da hãng còn vẫn còn riêng theo xe nha các anh chị bộ da đen theo hãng riêng theo xe rất là đẹp xe không lỗi một cái chỗ nào hết mở nắp cabo các anh chị nhìn trên ga chiến thắng mà mới vậy à, số sàn máy 1.3 nha các anh chị nha máy 1.3 trăm cây 5 lít xăng chúng ta xem cái xe này thì cửa hàng Long Ngọc lâu lắm mới có lấy được chiếc Vios mà phải nói là cứng như thế này cực kỳ cực kỳ chất luôn à các anh chị xem muốn gọi cho Lân Ngọc thì gọi số điện thoại 0919 nha 24 3566 cửa hàng mở điện thoại 24 trên 24 cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai luôn tiện các anh chị làm cộng tác viên phụ mua bán xe với cửa hàng cách thức làm là chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai và chúng ta xem video à, chúng ta bấm vào nút đăng ký góc phải màn hình để cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai sẽ gửi thông báo đến cho các anh chị à, số lượng xe của cửa hàng và sau khi các anh chị có cái à, số lượng xe cửa hàng qua tin nhắn thông báo vì các anh chị có bấm đăng ký thì sẽ cái số lượng xe về bao nhiêu thì à, sẽ thông báo hết cho các anh chị biết cũng như là các anh chị có nguồn xe rồi các anh chị xem xe nào vừa ý thì chúng ta chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình chúng ta bán à, sau khi giao dịch môi giới bán thành công thì à, các anh chị à, à, sẽ được à, hoa hồng tiền giới thiệu của cửa hàng ô tô là Ngọc Đồng Nai với cái à, hình thức là chuyển khoản à, các anh chị làm trực tiếp à, làm qua điện thoại tại nhà nhưng chúng ta không cần phải bỏ vốn à, không cần phải bỏ công cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay sẽ cung cấp xe cho các anh chị biết rồi chúng ta có xe để mà bán xe này khoang chứa đồ cũng khá là rộng các anh chị nha khoang chứa đồ khá là rộng ừ. rất là riêng nha các anh chị nha cái xe khá là riêng à, liên hệ ngay số 0919 24 3566 ô tô Luân Ngọc Đồng Nai đây màu sơn của hãng mã sơn ghi à, vàng đây các anh chị nhé đó, vàng ghi Toyota đó, một cái xe cực kỳ riêng như vậy lâu lắm mới mua được một chiếc nha đây các anh chị xem cái bánh sơ cua mới can xà beng luôn từ cái gầm máy đó, chút nữa đem ra trà rửa lại hút bụi rồi lại là mới can nguyên bản hết nha các anh chị nha rồi Cửa hàng ô tô Lê Ngọc hôm nay xin nhắc lại chiếc Toyota Vios Năm sản xuất 2014 Số sàn Máy 1.3 4 máy Siêu tiết kiệm nhiên liệu Hàng độc Giá tiền chào bán 325 triệu Đây phải nói là hàng độc nha các anh chị nha Từ cái gầm cái máy chúng là đẹp cực kỳ Đó là cực kỳ độc luôn á Chúng ta xem cái máy cái gầm đúng hàng độc luôn đó chị máy 1.3 này rất là hiếm nha tiết kiệm xăng à bao cho các anh chị nếu xe này anh chị nào test có taxi dịch vụ cửa hàng một đình một luôn nha các anh chị yên tâm nha các chị nhìn từ cái lòng về chỉ nè nó riêng như vậy nè à, sơn riêng hơn 90 phần trăm nha các anh chị à, đúng chất gia đình luôn 1.3 mua mới tại hãng nha Toyota Vios 225 triệu chạy gầm máy êm như xe điện nha các anh chị à, số điện thoại cửa hàng 0919 24 nha cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh chị nào giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc mua cũng có tiền hoa hồng nha các anh chị anh chị nào giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc bán cũng có tiền hoa hồng à, lưu ý là hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe các anh chị làm cộng tác viên cứ mạnh dạn bấm vào nút đăng ký và chia sẻ à, các anh chị nào tháng nào bán được à, 10 chiếc 20 chiếc thì chúng ta có thu nhập tương đối vững nha đây cửa hàng sẽ cung cấp xe cho các anh chị à, các anh chị không cần phải bỏ vốn bỏ công cũng không cần phải là bằng cấp kỹ sư bác sĩ gì hết có chơi Zalo Facebook chia sẻ là được chiếc xe này phải nói là hàng cực kỳ là đặc biệt luôn máy 1.3 bốn máy nha các anh chị nha anh chị nhìn ốc ghế là còn bảy màu à. ốc ghế à, rất là zin lâu lắm mới mua được chiếc Vios riêng gia đình 1.3 như thế này à. lâu lắm mới mua được chiếc Vios gia đình 1.3 các anh chị rất là đẹp luôn từng nút từng ốc là các anh chị nhìn mới nè à, rất là mới luôn nha bộ da xịn theo xe nha à, cực kỳ mới giá tiền có 325 triệu 2014 mẫu mới 1.3 anh chị nào mà chạy dịch vụ hay là gì đó thì nên kiếm các dòng xe 1.3 như thế này tại nó nó tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn nha à, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ bây giờ chúng ta xem tới phần máy đi nha cái gì tự nhìn sắc nét biến được một chiếc xe zin sắc nét như thế này cũng tương đối là hiếm nè à. rồi xin nhắc lại Toyota Vios năm sản xuất cuối 2014 mẫu mới nha à chúng ta xem cái phần à, phần à, máy đây à báo cáo anh chị là máy đang nổ nha máy đang nổ đây các anh chị nhìn cái tua máy nó quay nhìn kỹ mới thấy nha à, máy còn bảy màu nha à, cực kỳ đẹp luôn các anh chị cực kỳ đẹp luôn như xe điện vậy à, cái phần à, máy thì mình không có rửa đâu nha máy để như vậy tại vì à, máy xe hơi mà càng rửa thì nó càng có hại chứ không phải là à, càng tốt đâu à, các anh chị nhìn xem nha cực kỳ sắc nét luôn à. 325 triệu nha các anh chị nha Vios 1.3 hàng cực kỳ hiếm à, anh chị nào sở hữu nhanh xe này bao 100% không lỗi nha các anh chị nha bao 100% không lỗi ai có lỗi xe nói có lỗi xe này hoặc có chạy taxi dịch vụ đền một đền một cái hàng ô tô Long Ngọc này cam kết cho các anh chị biết nha à, các chị nhìn máy này à, rất là đẹp luôn các chị sắc nét cực kỳ uhm. 2014 mà kiếm một chiếc xe về phải nói cực kỳ hiếm luôn á cực kỳ hiếm luôn rồi đóng nắp capo lại đây, cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai xin nhắc lại một lần nữa chiếc xe Toyota Vios năm sản xuất cuối 2014 phiên bản máy 1.3 4 máy à, hàng độc nha giá tiền chào bán là 325 triệu chiếc xe này bao cho các anh chị những điểm sau đây cái thứ nhất là không phải xe taxi dịch vụ cái thứ hai màu sơn vàng riêng của nó hơn còn riêng hơn 90 phần trăm cái thứ ba nữa là về phần máy số bao các anh chị chưa đụng rớt anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này mua về cho anh em bạn bè người thân hoặc mua xài thì nên sử dụng chiếc xe này vì phiên bản 1.3 siêu tiết kiệm này rất là hiếm ở thị trường và đặc biệt nữa xe này không kinh doanh dịch vụ gia đình nha báo cáo cho các anh chị biết nếu anh chị nào tới nói có xe taxi khoan đục hoặc sơn lại cửa hàng sẽ đền một đền một nha Toyota Vios biển số 51A 89349 325 triệu năm suất 2014 giá này bán cửa hàng đã bao rút hồ sơ cũng như là bao công chứng ủy quyền cho các anh chị ở tỉnh xa rồi các anh chị cộng tác viên nhớ bấm nút đăng ký có phải màn hình để cập nhật xe mới là của cửa hàng nha cửa hàng sẽ gửi xe cho các anh chị qua tin nhắn nếu các anh chị có bấm đăng ký và hàng tháng về rất nhiều xe cho nên bấm đăng ký và chia sẻ bán cửa hàng ô tô Lân Ngọc hôm nay số điện thoại 0919 24 35 66 chúc các anh chị mua bán à, tháng này à, bán sẽ thật nhiều hơn tháng trước và chúc các anh chị à, có nhiều thu nhập từ với ô tô Lân Ngọc Đồng Nai giới thiệu cho Lân Ngọc mua cũng như bán à, xin chào các anh chị nha chúc các anh chị xem xe vui vẻ à, và chiều cuối tuần chúc các anh chị có một ngày à, làm việc đầy năng lực và xem xe thật là thoải mái xin chào và hẹn gặp lại xe sau